cái lộn gì vậy phải lộn vừa leo lên nóc nhà cái gì cái đụng một phát à, nếu nghe gì luôn à, nếu nghe em cặp gì luôn tí không bên em nó nổ nhưng mà không có tiếng ừ. má vừa mới nói cái đùng một phát tài ừ. ừ cái đùng một phát nhưng mà không có tiếng nó không có tiếng có tiếng thôi với cái đùng đùng ờ thì em lên em thấy nó cái đùng mà cái đục không tiếng cái đục cái đục không tiếng mấy cái đục không lưỡi mà có hết đứt đứt lưỡi luôn á đụng á lưỡi muốn liền là chật luôn có nghĩa là lúc mà em leo lên á em thì thấy nó nổ cái đùng mà nó không có tiếng nổ cái đùng thì mình phải kêu là nổ nó chỉ nổ thôi chứ mình em chỉ cái đùng làm gì nổ cái đùng không tiếng ok nổ cái đùng mà nó không có tiếng nó còn phiêu xoáy lộn luôn cái này trong cuộc nó có tiếng hay không rồi nó có cái đùng không Thằng này cô giáo ngữ văn chết rồi đúng rồi <laughs> Cô báo anh văn, ngữ văn Cô giáo dạy toán Tôi tính là tôi thấy nó nói cũng đâu có sai đâu tại Tập trung đi, hãy tập trung <laughs> Mày mới tập trung á Má, cái quả đó Cái đùn Cái đùng Nghĩa nghĩa tôi nói chỗ này nè nghĩa Slide qua chỗ gặp máy bay đã nó bao mà dài luôn mà đã mà luôn đó, một một lần mẹ một lần đi làm mẹ giàu vãi lồn đấy làm ông ông ông, ông ông đừng cứ đợi sát ông hãy slide ông slide trước nó luôn mà quá bao dài nữa nó giữ cho ông cái animation slide qua ba chứ nó đâu cho ông đứng vậy đâu ba quá đỉnh quá luôn làm giàu cũng khó má chắc trong khi người ta đi kiếm đồ chích mẹ hai khủng ngồi đây slide qua slide lại trong, trong khi anh mẹ cái này đa một đa một đa một đa một Tao hai. Bị giáp, bị giáp trong nhà. Team boy, team boy, team boy, team boy, team boy, team boy. Ơ đừng đừng đừng sao nữa. Đó, à? mà tôi không bao giờ tôi coi phim xét trên trên cái uh, đó máy tính của tôi mà không bao giờ luôn rồi. Vậy là anh khác em rồi đó, em coi phim xét trên máy tính không có ba. Ừ, mấy tao là không nó... không có lưu gì phim xét phim gì má tao không có coi. À em chỉ có em chỉ có online thôi à tôi ờ, tôi không có coi nhiều trên máy tính mà tôi một tôi tải về tôi bỏ vô chép cho ipad mà tại tôi bị sensitive với ba tôi không muốn virus hay con mẹ vô máy tôi mà mặc dù tôi có mail qua bài kiểu adblock thì tôi cũng không tôi không coi mà tôi tải tôi tải trên uh, uh, vi tính xong tôi bỏ vô ipad tôi đem lên uh, công ty tôi coi phải cất à <laughs> level lĩnh cao vậy <laughs> ủa vấn đề là đủ mấy, mấy bạn coi đâu thể nào một đêm mấy bạn coi hết đóng phim được mấy bạn phải coi từ từ mới mới thấm má má coi má giống nghe như coi phim đủ má phim dài tập đó ba ừ có mấy bộ phim dài tập luôn nó đóng theo series luôn bạn cứt đồ quá tú tú vui hay vậy ta tú vui đâu cu trời coi mà không còn đứng nữa mới ghê rồi đó cái đó là má đỉnh cao rồi đó bắt đầu đánh giá phim này rồi nó có tính chất hàm lâm nghệ thuật á anh trước giờ trước giờ tao vẫn vậy mà tao chỉ cần coi vậy mà má đi mà bác đi xem phim đấy mày xem cũng bị cốt truyện mà <laughs> mà cốt truyện đâu má cục đấy chứ à còn không không ở đây đi em bấm số số số hai đi tôi qua cho tôi đang qua Ôi tôi thiếu con người bấm số 2 rồi, chúng đang đang đợi bấm số 2 rồi. Tôi tưởng con bé đó đi bấm số 2. Điện thoại nó biết mà mày em mày Tôi chết rồi quay khoan khoan chết Tù, thằng này nó có cái khẩu mẹ này rồi nó còn mẹ làm quét làm gì nữa Nó phá không thôi Tôi tới số 7 nè, tôi tới số 7 nè Này, tôi bấm số 7 nha, tôi bấm số 7 nha, tôi bấm số 7 nha. Ừ. ừ. Máy bay rồi rồi số 7 số 7 ok rồi ok nó mã một rồi đúng rồi số 7 xong rồi tôi chết rồi vừa phải chạy lại thôi vừa sụt cái trụ vô đó à, bắn đại đó két vô hai thằng trên chạy xe bắn cứ con này bấm số 2 à tôi đang chạy qua là ba tôi còn tắt 500 mét nữa mới tới không mẹ ờ ghẻ chạy trước đây ghẻ trên đó có thằng ngồi trên nóc trên trên lầu nha cẩn thận thôi ơi với, với, gì, gì, ai, bèo, bèo, bèo, bèo. Spawn. Em, em qua cho cái cờ chứ đi bèo. Rồi, qua rồi, qua rồi. Em, em check xung quanh đi, thấy nào bắn hết thì anh clear cái chỗ đó đi. Tại anh bấm cái này xong nó mở liền á. đông lắm. Ê, ê, giờ, đồng lắm anh ơi, đông lắm, đông lắm, đông lắm, đông lắm. Mấy giờ có nên mở không ta? Để tôi qua luôn, để tôi qua cờ luôn. Tôi qua cờ đi, tôi chịu, tôi ráng, tôi lẻn cho tôi bấm nút. Cho mình ra tận đây này. Tôi chỉ sợ bấm xong má nó nhào vô giống nãy nữa ba má lộn má. Chỗ tôi đang có người ba, hai ba thằng. Rồi, rồi nó đi qua cái rồi tôi tôi tôi Tao sắp bám em. Có lộn bốn thằng luôn, có lộn má. Tôi, tôi lấy được cái nhà được rồi. Tôi lấy cái nhà được rồi trên lầu có thằng ngồi tôi bấm tôi bấm tôi bấm rồi tôi bấm rồi bấm nha bấm nha bấm nha chưa chưa chưa chưa bấm nha tôi ngồi tôi ngồi rồi nè Nhìn sợt với bèo tới chưa tôi thấy tôi vẫn đâu đấy mà thì bấm đi bấm nha bấm nha ừ, rồi rồi confirm rồi confirm rồi confirm rồi confirm rồi được rồi được rồi sao lao qua những vị trí ừ. Mong là đeo có lô nào bao nhiêu Please, cho con cái súng đi mà Please Motherfucking please Mẹ nó ngồi canh trên cái kia luôn rồi Cô vẫn chưa mở Cô vẫn chưa mở Chưa nào bấm Ôi sao tôi thấy Mà xanh chưa Chưa thấy tôi chưa thấy Tôi đang check xong xanh, rồi Xanh xanh xanh xanh xanh xanh Xanh xanh xanh xanh xanh Giờ giờ giờ giờ giờ Bấm rồi dạ. Bấm rồi Đã mở đã mở đã mở đã mở Rồi bật siêu ông ngồi siêu ông chạy vô thẳng vô Tôi bắn ở ngoài canh cho Nó bắn tôi kìa Đâu rồi ở đâu rồi Tôi vô rồi tôi vô rồi Vào vào vào vào vào vào Canh đi Ok ấy á mẹ tôi đít tôi can đây tôi can đây tôi can đây mọi người bắn vô vô vô vô vô vô à. sao nó vô được mình mở mà lấy mẹ rồi sao hao mình mở mà nó mới mở cho mình tức thị mà đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đâu chỗ tôi đứng ôi hay ngon ngon ngon ngon ông ông ông lắp được chưa ông lắp được chưa mà ông sao hay rồi quen cường đây Má bèo nó đi má đúng lốt vải lộn luôn á Chỉ gì cái landmark nhỉ? Ê này trong này nè, cái cái cái cái nồi nồi nồi ngồi hạt nhân nè, đồ đen nhân nè. Làm gì nữa? Thôi, mà đó. bắn mình thối tiền luôn. Martin tin có đạn này Martin này. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Is anyone needed? Planting explosives! Bốn chín tám, tôi nghe là đi đi dệt đó bà. Bốn chín tám, chứ phải bốn năm tám đó bà. Bốn bốn chín tám, bốn chín tám. Số? Tôi nghĩ là ừ, số này hơn bà. Tôi nghĩ nó nó cứ điều Activate nghe nó giống cái số cuối hơn rồi 498 thì nghĩ Martin đang ở gần 4 rồi kìa Tôi bấm đúng rồi Đúng rồi, số 4 đúng rồi đó Sao rồi Để tôi ra giúp một quang vậy à, Ngoài rồi nào dịu Không có ai luôn anh ơi Thôi, tôi mới tôi lại tôi bắn chết lộn kia nó đang nghe nghe tiếng luôn quá <laughs> nó đang làm luôn rồi ba lộn nó, đang... nó bấm rồi ấy không nó vẫn đang nghe nó đang, đang ngồi nghe cái tội tôi bắn đó ba Mới chết nát luôn, tôi luôn Má tao đi giữa đường thấy thằng lộn cho tao nhảy xuống xe tao quất luôn Má, lộn tao nghiệp em thằng nó xăng em chết này chín xong rồi nè, chín xong rồi nè Số 8, số 8 Qua số tám Đang qua số 8 500 mét Nó còn là chính xăng rồi lên bấm, bấm cái nút bên phải là chạy thẳng vô luôn Chạy thẳng vô xong bờ phải Viên sọt đứng đấy sẵn Trời ơi, lại, lại, lại để đợi mà, mà tin luôn rồi không có hai hết á đấy giờ đấy giờ thằng nào tới em, em biểu cũng bị em bắn nổ mẹ rồi rồi rồi quan sát rồi má hơn là tôi không phải chọc vô vô vô vô đặt mìn đi mấy bạn ơi đặt mìn đấy đấy gần lộn cặt nó vô hết quên mất quên mất không cầm mìn thôi trời không sao lần nào cũng lấy rồi nè đây, chỉ đường qua vừa mới tới đây thì có hàng ngõ cắm cắm tôi rồi sẵn luôn đấy ồ quá đéo hiểu luôn á Ổn đây canh luôn đi Nè, nó đây nè, quay Hai súng nè Đây, à, súng đi quá Lấy cái súng đi, nhanh Tác hộ mày chết rồi, dễ nhiệm luôn á Đó, nè, đó vậy thôi Ồ, lấy rồi Nó không hiện gì hết Rồi, được rồi Lấy là được Lấy cầm lên là được rồi, ừ, tí là có hả Ê, tính ra giống cái này giống reset thiệt ha. Lên nóng hẳn đi Martin đi. Lên nóng hẳn đi Martin. Lên nóc nè có ngay chỗ biên cam nào mà tin qua đây qua đi chơi quán quán nóc ngon hơn nè ngồi trong nóc này nhìn được tất cả mọi thứ luôn đấy nhìn được tất cả mọi thứ mình nó chỉ có cầu thang đi lên mình tránh cầu thang thôi không thì mình thắng nhờ cái nè hết mặt nạ rồi sao tôi nghe tiếng nói cho người kia còn một miếng giáp còn một miếng giáp lắp cầu thang rồi nha em canh cầu một cầu thang rồi nha em canh một cầu thang rồi nha ok đằng sau lưng nghĩa có một cầu thang đấy ngay dưới chân tôi nè dưới nhà dưới nhà dưới nhà trước mặt kia bên phải bên phải bên phải ừ. Đây còn ai còn giáp không queo queo còn giáp phải không tập chưa chart tôi dưới một thằng giáp ơi trên nóc nhà đau đau đau chết chết luôn ngay dưới nhà chân tôi nè ngay dưới chân tôi nè ngay dưới tôi cầm thang nè cầm thang này nè Được được, nhìn xuống cho hai thằng bắn nhau, ba team khác nhau Cho nó bắn nhau, cho nó bắn nhau dưới, kiện mẹ nó Chạy chạy đấy đi, chạy đấy đi Đừng, đừng mất giáp, đây bè má, nhảy xuống gì vậy Lỡ nhảy, bị cột chân xuống đây Nó hò kìa Nó không có chỗ đi á Mình có mà, mình có thể nhảy ra ngoài được nên là cứ bình tĩnh đi Ờ đúng rồi, đúng rồi Ý chân tôi là nè em em có có đặt cái cục uh, cục phi trước mình nè đau đau rồi đau rồi à? ôi má một đùi hai đó ủa sao còn ba thằng còn ba thằng ôi sao vậy còn, còn nhiều người quá còn nhiều người quá nó còn tới ba thằng luôn má nãy mà có RPG là ngon rồi má RPG là đi hết rồi thôi Trời mẹ Nhiều người mẹ đó, có, mẹ đó có mặt nạ nó ngon rồi thấy rồi, thôi hướng nghe, hướng nghe Dám bắn được đường tăng Ê, ê, nguyên tám cương Đâu Tuyên quan ơ đủ mấy cyber không biết. để tôi bắn cho mấy thằng cyber chưa lỗ mấn ra ta hướng này hướng này hướng này hai gần tầm tám trăm ngàn tiền tám mươi hai ừ trăm mày có công mày có đồng nào đâu một trăm tám trăm ngàn quên quên cầm tới tám trăm mấy ngàn rồi mà chết cũng cũng lười ôi trời ơi chịu đâu win mẹ ừ tám trăm mấy gần đủ mới chịu mẹ còn Wow, cuộc người giết mình quá Ôi phải lộn gì vậy Em lên lùm tiền em, lùm tiền em mình bị bắn Mày cút Nó chạy ra gần tới chỗ tao Nó chạy từ Lỗ mù mẹ Bắn bố mày Đấy tôi nè Ủa, Team one một rồi. thằng Team one một bọn tiếp kìa Má, yêu đi con ơi Quá heo heo đi heo Có cái lỗ mát hết đạn, chả đủ Đây, đạn, đạn đây, đạn đây, đạn đây, đạn đây Đánh ra, đánh Mệt quá là tôi chết cù bán lộn với tiền nhiều vãi luôn không nội ai ai gọi ai gọi cái mày đi tôi làm mẹ em làm gì có tiền quên má hai mấy ngàn à mấy ngàn lộn nhiều lắm luôn á ê bởi vì bây giờ tôi đi bỏ tiền vô nè ai bảo vệ tôi nè tiền nhiều quá nè đi đi đi nhá đi đi, đi. Có lộn má, tiền nhiều vãi Nó bắn kìa, nó bắn kìa, nó bắn kìa Đâu rồi, đâu, đâu, đâu Thôi chưa mới đi, sau lưng nè Tôi trong, tôi à, à, em cứu đi, em cứu đi cạnh kìa Đít lost kìa, đéo hiểu sao lại lost được kìa Ê, ê, nó bung dù kìa Canh, canh, canh, có tiền, có tiền, cầm tiền, cầm tiền, cầm tiền Ôi trời ơi, quá trời vậy Ủa mấy khu này đủ mấy đông bất chợt luôn á Sniper trước mặt kìa à, bể giáp bể giáp đau rồi sao bà đau có đủ hàng nhì hai nữa nãy hạng ba ba giờ mà hạng nhà hai ba má cái thằng cái thằng mà anh bắn chết đi beo phải có nhiều tiền khủng khiếp luôn ồ ừ, má tôi bắn hai tim xong điệp mà <laughs> hai trăm bảy mấy ngàn <laughs> một thằng bể giáp trong nhà này. nó bò đấy sau lưng sau lưng mình có người nè đau rồi hả chết đi qua ngay chỗ bình ngay chỗ bình ngay bình có người để chơi chơi ui mà tìm được bắn nữa tạm thời được bắn đúng không ơi bên trái mình có người nè để cho nó bắn cái tim còn lại đi nó đang bắn nó đang cố bắn thằng kia kia qua đây đi không qua đây qua đây đi không vào tim vào tim hai tim hai đúng không ba đúng một ui vậy cứ à, mà tim bắn gần hết luôn rồi uh. Uh. À, trận đấu trà sữa win sọc win tin vào cái màn hình 34 in của tôi chưa rồi nãy giờ ông có ngồi coi tôi không hay anh coi ai vậy nghĩa nghĩa thấy tôi bắn không má tôi sniper tôi bắn tùm lum tùm la tôi đau điếc liếc này quá mặt tiền quá dạo này mặt tiền lên quá thấy không tôi muốn lấy tóc một dạ lắm được không Ôi lồ mẹ ấy đấy, anh, anh Leonardo DiCaprio mới debut có ngàn ừ. có trận đầu anh thấy đó top một phải không đó, ông, ông tin tôi chưa nghĩa tôi nói ông nghĩa tôi nói ông ao cái trận kia đi để tôi chỉnh lại đồ đi chỉnh cái skin xong skin xong <laughs> bạn bắn là 10 10 bạn ơi má cậu thằng bé vừa mới làm xong cái đấy lồ <laughs> báo mình mình hiếp nó lấy tiền luôn không nội má ác phải lộn phải phải vậy bạn ơi phải vậy sống là phải vậy má đúng là giật đồ ta để cho mẹ sống mà chà đạp bên người khác để sống mà Ồ, mới game này là mình uh, chất vấn nhiều cái triết lý sống quá ha nó <laughs> lộn quá nghe là không biết chơi nữa lộn lộn tự sát luôn hay gì trời Á, solo giết 10 thằng mà được có top 5 Đúng rồi Rồi đủ mất rồi Solo rồi, solo rồi, solo rồi Trong nhà, trong nhà, trong nhà Trời ơi, gì đông gì á Rột, rột, rột, rột luôn chết luôn nó chơi máy bay kìa nó chơi máy bay kìa ôi trời đằng sau lưng nè má trời phải cứt chứ sáu mươi nghìn đủ má sao sao sao thằng lộn lộn rồi lộn rồi rồi lết đầu rồi lết đầu lại vậy luôn Ồ, má nghĩ trăm trăm rồi kìa Một phần là đá đầu của Bèo Kill confirm một thằng kìa Đủ có nhiều bay, vải luôn không đợi Máy bay nhiều chết nhiều lắm ấy Trước cái chỗ mày máy bay ấy là nhiều mẹ thằng lắm đấy nhá ôi trời ơi nó bắn mình rớt này luôn kìa má vậy trời ơi đại luôn cái lùn má gì nè gì đâu đó mà ôi trời má Chứ còn thằng nữa lầu chết Còn một thằng nữa còn một thằng nữa ở trên té lầu phải lộn gì đủ mất đầy ấy. à mép chết mép chết mẹ mày đuổi bố mày có lộn cái gì nữa vậy sniper bắn sniper ủa có lộn má nữa rồi hướng hướng cái đe hướng cái đe làm sao đến rồi đến rồi Má này tôi bắn má quá trời luôn á mà Có lộ má Đừng cứu, đừng cứu, bé bé bé xa lắm bé hai trăm ngàn rồi hai trăm ngàn mấy cái trăm ngàn nó rớt nó rớt một nửa thôi chứ đâu nó, nó một phần thôi chứ không có rớt hết hai trăm ngàn đâu nó rớt một phần thôi chứ không có rớt hai trăm ngàn đâu em vẫn còn tiền rồi đó còn trăm mấy ngàn rồi rớt một nửa rồi chứ không có hết đâu mình chạy ra mình mình chạy ra đó mình lùm lại được tìm hiểu chúng ta đi các bạn ơi tìm hiểu chúng ta đi mà toàn tay cầm nè Thì không dù đâu Không, không dù Lên cho bò đi không? Lên cho bò đi Cố, cố, cố, cố, cố Kịp là kịp rồi Sao xanh Tiếng tiếng tiếng tiếng gì Quang? Thương gia mà Bỏ tim, bỏ tim, bỏ tim Không đâu Tiếng gì? Tiếng lồn á, tiếng gì nè, tiếng lồn gì nè Tiếng gì ba? đi nghe đi nghe đi, đi nghe thằng nào đi nghe dưới rồi không tại vì tao mưu hết mẹ rồi đúng xong lụm nói tao biết tao tao tao biết mở mưu thế nào luôn rồi cũng sợ đưa rồi cũng sợ đưa rồi à. tao mưu mẹ hết rồi nó sau lưng đó cuộc à. chinh chiến vĩ đại 6 team 16 thằng còn mình còn 4 đứa còn mình đấu 12 thằng 4 team 12 thằng tầm mỗi team có 3 thằng rồi leo được rồi chỗ leo được rồi từ từ mình Ê, Wilson, tôi bị phạt có người á. Nãy tôi nghe tiếng nó sniper có chuyện nó bóc rồi nó đẩy nó đẩy lên thấy không á. Đẩy qua trái đi, đẩy qua trái đi. Trái là mình bị ở dưới. Ừ, qua qua đường. Đường đường đường đường đường qua trái đường đấy. Ừ, không gấp. Không gấp, không gấp, đợi boy mình đẩy sát thôi. Bờ phải kìa, phải kìa. Vinh hết, hết, hết. Oh, team all. ba team còn lại mỗi team ba thằng ôi trời trước mặt luôn trước mặt người trong nhà đợi nó đẩy ra khỏi nhà rồi Oh my một team 4 Cần, cái nhà là mình hai team ba hai team ba respawn respawn respawn coi giờ bên cường cường cường bắn trái trái rồi được không tụi pin này này tụi bắn thôi tụi bắn đó chỉ tụi mình tụi bắn đó mà tụi bắn thôi nó vừa bắn rồi đấy team ba team thì nó có gì vậy nó còn control nó còn control trên đầu bảy sáu cao lắm 拜拜拜拜。 pin nó cao đâu còn đâu còn đâu Ô, lên cầm lên. Tôi mua, tôi mua. Giết rồi, tôi giết. Giết rồi, tôi giết rồi. Tìm. Hai đứa ba. Hello. Một đố bốn. Hay, tôi hết cái siêu rồi đó. Tiêu cái siêu ở luôn. Tôi nghe một cái dưới dưới đâu đây nè. Cứ bằng ở đây này Hay Hay quá bạn ơi Ừ, mà ra cuối luôn ba bảy luôn Tim tim mình tạt À, có một Ủa má cái thằng cứ mà mà trên núi tụi bạn tôi đẩy qua tôi móc ba thằng luôn ba Ngon ngon má phải đây rồi phải À cái địch cho mẹ bắn xa thế À tôi đã lấy anh Tâm đi ngủ rồi Trăm hai nghìn tám Một năm ba bảy Trên đầu rồi, trên đó mình gần Cái bắn đi, cái bắn đi Coi chừng trên, trên nóc nhà, trên nóc nhà, trên nóc nhà còn còn người Chết nước nhà con luôn Trên nóc nhà còn bốn thằng luôn nha dạ, Nóc nhà còn bốn thằng Bên tôi, bên tôi, bên tôi, ngay chỗ tôi, ngay chỗ tôi luôn Nó đứng ngoài bo, đứng ngoài bo, đứng ngoài bo, đứng ngoài bo, đứng ngoài bo Đây chết tôi chết luôn Yếu lắm rồi, yếu lắm rồi, có nó bể giáp Này Còn chém vô, chém vô, chém vô mày có mặt nạ mà mày có mặt nạ mà quay đó đó ừ ừ, ừ. tin nóng rồi nó phải xuống rồi nó bắt buộc nó phải xuống ừ, em quý sau vào đây bây giờ vào đây Bây giờ vào đây đừng đừng đứng ngoài nữa không mày đợi đợi bo đấy đi lộn yêu đi hơn với luôn ghép vô đi qua mày có mặt nạ mà quay giáp vô đi quay tại nó bị giáp nữa thắng rồi Hả? Có bốn thằng Thôi hò Rồi Vô trong kia đứng đi bá Vô trong kia đứng Hả? Hả? Không Có mặt nạ hả? Ủa sao mấy thằng mấy thằng không đứng nó chỉnh luôn hả? Nó Nó hết, không có mặt nạ ba Mấy thằng nhảy dù mới nãy gọi xuống À, à đúng rồi đúng rồi À nhưng mà nhanh nhanh chỉ em em em mua ngay cái mặt nạ đủ má vậy luôn <laughs> Hello đứt lại lút kia đấy một cái mình em bắn kìa ổ ba rồi đấy đây hai thằng ba thì một thì một ba bốn tiền gì đấy hai không phải hai ba thằng gì đấy thằng bắn em chết rồi ok đưa cứ đi nằm xuống nằm xuống nằm xuống nằm xuống nằm xuống One đau one down. Sniper. Em kiếm chỗ cover em ngồi tí đi em ơi. Bị em bị kẹp quá. Bên chết em bên trái có sniper ngay cái tháp à, cái cái cái cái, cái thờ tháp uh, cứu hỏa. Ờ, support cho em cái support cho em đó đây có người. Sau sau đoạn đá của em rồi. ba ba b ba b ba b ba nóc nhà địch má ôi kệ kệ chạy vô có cover thì có mình tìm trên mái nhà chơi mái nhà chơi mái nhà chơi mái nhà ăn lùi đây lùi đây lùi ôi bỏ đây bỏ đây bỏ đây bỏ đây bỏ đây Đấy, có có có có có cái này có cái cover kìa. Có một thằng ở dưới đất mới điều nhưng mà. nó có xe ra xe revive kit đấy như dí luôn nghĩa có được xe ra kit đúng rồi chi trên đầu trên tháp trên tháp trên tháp thêm cá nhé, ôi má bấm bấm g bấm g nó bấm g luôn Trời ơi Không có bất tận đâu Một thằng chết ừ. Xa có người không? Xa bấy giáp, thằng kia cũng bấy giáp luôn rồi Hai thằng bấy giáp rồi tìm quay bắn đẹp ăn lộn Vậy kéo lên đấy trời Cửa mở, cửa mở Cửa này mở nào vậy đó Biết ngay, mày vô mày đóng cửa lại đi con chó Mà nó ngồi phục chiếc nhà luôn Vô để cửa mở, nó mới gục à 9 mét, 9 mét, 9 mét kìa Tuyệt vời Có luôn trên này có luôn Đấy coi thằng này bên cam nè Đào Ngay bên cam đào Chết còn hơn Nó có xe revive Anh anh cần lại cái súng Mà, đéo lấy được cái lá chắn rồi là sau lưng mình, là sau lưng mình, đằng sau lưng mình Sau lưng mình, sau lưng mình Đấy giáp Nó vào nhà, nó vào nhà Đấy giáp Đau, đau, đau, đau Team white, team white hay hay ồ mà nó có mặt nạ mới đang lúc mình cần Ê, có cứ tìm gần mình cái hướng nào kìa bên phải ba hàng rồi tìm nó còn ai còn dép không đi lên phía mình đi sao rồi đi đi đi phải có giờ còn dép không không không không ờ, ba giáp à, có rồi có rồi cho ba giáp nè em có cái nhờ du nhờ du nhờ du nhờ du nhờ du Ok, bây giờ còn rồi cho Đào cho lồng Bạn nó kìa, bạn nó kìa Bạn nó, bạn, bạn nó làm sao nhé Bạn nó hướng thẳng đến thằng xa Một viên, rồi này Đi quay chưa? Tìm quay tìm quay tôi bắn được một viên rồi, châu em lắm Đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây, bên sau, bên sau Thôi, ông lấy giáp đi, ông lấy giáp đi Giáp này nghĩa là 5 cái này Ủa, tụi tôi không có mặt đi, ông lấy đi Tôi có mà, tôi full mà Ờ, từ từ không có Nãy ai kêu là hết giáp mà Ờ đúng rồi, tôi, tôi, tôi, nhưng mà từ từ là không có, tôi, tôi còn ba cái, không có giữ Trước mặt, trước mặt Trước mặt hay nào Team Y, team Y, team Y Tôi nghe tiếng bên phải nữa nha Nghe tiếng bên phải nữa Ok, ok Team ba người, team ba người Đâu, đâu, đâu, đâu, đâu, đâu Hướng về đó đó Hướng về đó đó, hướng về đó đó À, cây xăng, cây xăng, cây xăng, cây xăng Không, còn một team mà má, team mình Còn một team, ừ, còn hai team nữa, đúng là mình team mình nó Cluster Strike Cluster Strike tiếp Trộn xe, nó trộn xe Nó trộn xe kìa Thấy rồi, thấy rồi Một thằng đẩy lên kìa Đau, đau, đau, đau, một thằng đau Một thằng cầm siêu Cây xăng, có một thằng cây xăng Một thằng một... Thằng cây xăng đau, thằng cây xăng đau Thằng đau, cái thằng đau, cái xăng Có Tôi giết hết rồi, tôi giết hết rồi, tôi giết hết rồi Bị giáp, cái thằng, cái thằng cuối mình cứ bị giáp thằng cuối ngay bên cam Thằng cuối ngay bên cam bị giáp rồi Thằng cuối bị giáp rồi địch mẹ bị chết rồi, bo kiểu này bị chết rồi con trai Wow, kiểu này là mày đi rồi con ạ à. Xong, tìm quay yeah. Mà ờ. đúng lúc cuối cùng mình vẫn khiến <laughs> Hay quá, anh em ơi Mà mình gần bom rồi, mình, mình chỉ sợ là Trước mặt rồi, à, đau bột rồi Hai thằng chạy qua rồi. Đùa mà rồi, team quay một thằng Ngay đóng cát một thằng Ngay trong nhà ngay. Thôi để chơi với SWAT khác vậy Ngay nhà xanh dư nó có người nha Mà mình vừa chết chúng này, chúng này không xong Không có lấy cover đi, chúng này một thiên phải À, đây là sau lưng này à À, thiếu giáp nói tôi nha, tôi còn 8 cái giáp rồi này mới mới đập đạn xong á ra thùng lúc nào đá đá đá cái thùng đầu mình tin mình tin mình tin mẹ nó phải vào mình ấy ôi đây là nhà này nè coi có người nó mới bắn mới dính á à. ui lồi lồi rồi nó bắn nó bắn em rụng luôn á ba ảo lắm Ơi, bên trái đẩy à Đờ một đờ một trên có thằng đẩy nữa nè Má Đờ hai Đờ ba Má Cái nhà cũ của mình ấy Thêm voi một Ô, xong. Ô, mình tôi clear, mình team. Ô. Hay quá, hay quá. mang hay quá nghĩa ơi anh nghĩa hay quá u uh. u uh. top một rồi người chết sống người người chết sống dậy người chết sống dậy À, vậy là bộ đồ của nghĩa không có thiệt rồi má mà cái chù tao rồi <laughs> ừ. không lưu minh với excellent rồi ơi từ CD Projekt của Ubisoft trở thành công ty có giá trị cao nhất ờ, ở uh, châu Âu. Ủa 2070 thì chơi tầm bao lâu nữa thì thì thì nên nâng cấp với mọi người? Ờ cỡ 3 4 tháng nữa. nó, nó, nó, nó đi từ nó đi từ nghĩa bóng nó sống tới nghĩa đen luôn á mà nghe nói một trả lời câu má muốn muốn xóa mẹ game nghỉ chơi đéo chơi ý nó đang muốn chưa à? nó bền được bao lâu mà ông trả lời về ngược cái nghĩa đen luôn á <laughs> là bán chưa bấm bán nữa ra lột ba không ba không rồi luôn không ấy tính ra tôi mới mua cái con này được mẹ chưa được tháng luôn không không chơi nữa đủ má tôi đào tiền đó tôi tôi, tôi chơi cái gì con trộm hả rồi cái gì ờ. cái băng hay gì hay quá rồi gì trời ơi đéo đỡ được tôi đéo đỡ được tôi giáo sư đéo đỡ được đường đó luôn không à đó, đó phải ngập ngừng chứ đó phải ngập ngừng đấy tưởng mình nó lâu đúng không cỡ ba bốn cỡ à, ba bốn năm ba bốn tháng <laughs> rồi tôi cũng đang suy nghĩ chắc tầm ba ba năm nữa tại giờ thấy nó phát triển cũng nhanh bốn tháng nữa vẫn cứ mà cái vụ mà vụ mà ba không tới không ti ra rồi giờ tháng 5 rồi, 4 tháng tháng 9 rồi ra con ơi mẹ. Tại vì ba con con con um, mấy con mà dòng dưới là nó ra trước còn mấy con như ba không tám không ti mới là ra sau đó. Hospital à? Đâu rồi. Rồi. gọi của mình của mình của mình của mình của mình xe ô tô đến kìa xe ô tô đến kìa xe ô tô đến kìa ô tô đến chỗ gần mặt tin kìa đi qua lại cứ tìm đấy ba một kêu một thằng này là đứt dư hàng đau luôn đau luôn rồi có thằng vô nhà tôi nè có thằng vô nhà tôi nè trong nhà này nó chạy lên lỗ nó chạy lên lỗ con thằng đó bố mày Không có cái bỏ của rồi deploy bộ cover Bỏ của rồi đấy Biết bỏ của rồi đấy Em mua ừ. UAV này Trên núi có người kìa Trên núi có người à? á Lột giờ này em đi núi Chúng bắn một hướng khác mà không phải bắn mình đâu À mình biết bò cuối rồi đấy. À nó, nó chạy xuống đây, nó chạy xuống kìa Nhảy xuống rồi kìa, chạy được kìa, hướng trước mặt luôn, chỗ nó cao ấy cho lót ao Trên núi à, trên núi à? Hướng tôi thấy ai Trên núi, trên núi, binh xanh nó biển đấy Thôi thôi Đào, thằng lốm đào rồi Confirm Có thằng bể giáp rồi Còn thằng ở dưới nữa nhé Nó vẫn còn một thằng, hai thằng nữa, ít nhất là hai thằng nữa Tôi đủ má return to combat area Ờ à, má Tôi bị sensitive với lồn đâu chạy ra ngoài bìa được nữa đâu <laughs> thằng bể giáp rồi thằng nó bể giáp rồi thằng nào con thằng nào bắn mẹ ấy luôn kìa thì mình tạm thời tôi làm sao tôi không thấy ai nha ô cơ lên tôi vẫn đang canh phía sau rồi nãy giờ tôi cứ bị cái báo là return to combat vậy nè đồ <laughs> tôi chạy sát bo luôn đụng quá tao báo hoài cái lồn quá tao biết rồi đụng quá chưa chết đâu chết chưa chưa chết chưa, bị giáp à chạy rồi ờ xong rồi yes. ba tim ba tim ba tim còn nhưng nhưng nhưng, nhưng nó nó nó vẫn chưa chết nó vẫn nó, nó, vẫn còn à? ờ, nó nó, nó vừa báo bạn nó nó vừa báo bạn nó anh nghe từ nó báo bạn nó nó bảo là ba tim tức là còn còn bốn thằng hai tim á ờ, bốn thằng kia bắn sniper bắn vừa bắn thằng cuốn này Đừng núp đi Win, đừng, đừng, Win, Win có giáp không Win? Còn Win ơi Win có giáp không mặc giáp kìa Ông đừng có dùng cái đó bắn nó ông ơi Đây bộ Không đâu, tao bấm nhầm Má, tao bấm số 4 nó thành số 3 Không thí giáp nói tôi nhanh, đừng có gửi chó không, tôi còn giáp Giáp quá trời nè à. Giáp 8 giáp rồi nè Má, đéo sao dùng như chứ Mà tin, à, Win sao? 8 giáp này Ôi, mẹ thằng này Ôi, có thằng nào số 162 nè, sau lưng mình nè, sau lưng mình nè solo một xuống đây xuống đây anh xuống đây anh xuống đây có có có có cover này xuống đây cover đấy solo một đá này ngay này ngay chỗ bên này tôi thấy coi thằng ngay bên tím này sụp khốn này nó mắc à, mặt nghĩa sao quá bế bế bế bế giá cao mới đầu confirm confirm đó đó tôi bên đỏ bên đỏ nó gục rồi nó gục rồi hàng bên trái còn bên trái nữa kìa ở bên trái kìa Ờ thấy là biên đổi kìa Mọi người chạy nó cái đi chơi thằng này cho Em đang cay, em đang cay, em thấy nó rồi Bể giáp, ôi lộn chưa bể giáp Ủa lộn má, tao bể giáp Nắp đi, nắp đi, nắp đi, em thấy nó rồi Nằm đây đúng đẹp luôn Đầu ờ, bên này có lợi thế nè, còn ba, còn bẻ giáp rồi bẻ giáp nói bẻ giáp nói bẻ giáp đau đau một thằng một thằng đau nó có thể nó chạy được đau đau tiếp rồi oh. đau xuống xuống xuống xuống xuống nó lắc rồi thằng nó đau tiếp rồi kìa kìa bên kia đau một thằng đau một thằng một thằng ôn binh có lộn mà được bắn xin cây nữa chứ kêu còn phơm hay bốn đấu hai Đào Nice, GG Hai tiếng bắt nhau, hai tiếng bắt nhau Solo, solo, solo, solo Đào, tìm chết luôn Rồi, xong rồi GG Chúng còn nguyên Ba Ba hai một đúng nghĩa luôn không <laughs> hai một uh, mẹ ơi Ê, kiếm nào thì có có nào thì không ừ.